Thành công mình em quay vốn đi mãi Anh đứng chết lặng trong mưa Dù rằng bên em đã có ai Nhưng đời này anh vẫn còn chờ Nào em chờ